Đột nhiên tôi thấy mấy con rùa con Đang cùng nhau nó bơi Đưa cái chân nó tròi Đột nhiên tôi thấy mấy con rùa con đang cùng nhau nó bơi Đưa cái chân nó tròi tròi nó tròi Ôi cái mai nó gồ ghê nó gồ ghê Sao bé teo tí teo